con ốc này thì tôi thấy nó đẻ liên tục à chú ơi đi lụm trứng này khó lắm chứ không phải đơn giản đâu nha chú lụm mà phải nhẹ tay lụm mạnh nó dập hết lúc con ốc đẻ này á thì ai hiểu được đặc tính của nó thì lụm trứng thì ham lắm thứ nhất là phải cho nó ăn tôi thấy rồi cho ăn nhiều nó đẻ dữ lắm ai mà nuôi ốc đẻ là cứ nhớ là cứ có nước mới là nó đẻ mà mấy ông đừng nghĩ là hãy mà có nước mới nó đẻ cái ngày nào cũng bơm vô ngày nào cũng bơm sóc nước chứ sạch hết à không phải chơi đâu thì thức ăn xong rồi tiếp đến là vừa mấy cái con thiên địch khi mà chúng ta mà nắm được cái ba cái đặc tính đó thì chúng ta nuôi ngốc đẻ là lụm tiếng ham lắm con ốc này thì tôi thấy nó đẻ liên tục rồi chú ơi ngày nào đi lụm cũng có hết cứ như đi thể dục ấy mà người đông ra nó ghiền ngày nào mà không đi á thì người nó nhức mỏi dữ lắm mà cả ngày cặm cụi ngoài đó thì tối nó ngủ nó nhức trời ơi nhức lưng như không gì đặc biệt là vào các con nước gông á hoặc là mùa mưa thì nó đẻ dữ lắm trứng ốc thì ngày nào cũng phải lấy ngày hai buổi sáng và chiều vì có con sáng tầm 7 giờ là đẻ xong còn một số thì 8 9 giờ nó mới bò lên nó đẻ thì tới chiều mới xong được nó đẻ lâu lắm chứ đâu phải chơi ngày nào cũng phải bư bư như bư gà ngày hai buổi để lấy trứng á lấy mà muộn quá thì nó khô đi lụm trứng này khó lắm chứ không phải đơn giản đâu nha chú lụm mà phải nhẹ tay đụng mạnh nó dập hết đi chậm mà bư như bư gà mới thấy được nó nó để trong bụi không à nó đâu có đẻ khơi khơi mà, trời thì sau khi đẻ tầm 1 đến 2 giờ á, là chúng ta lấy được rồi thì quả trứng to hay nhỏ nó còn tùy vào cái con cái con ốc già thì để trứng to ốc tơ thì để trứng nhỏ ấp trứng thì chúng ta ấp trong thùng xốp thôi ấp sau 17 ngày thì nó nở hết à một ký trứng thì nó nở tầm được từ 7.000 đến hơn 10.000 con nhiều lắm nghe con tôi nói là trứng bây giờ đang hút dữ lắm à tầm triệu triệu rưỡi diện ký nếu mà chúng ta nuôi mà thành công 4 tháng đẻ là gom trứng bán có lợi rồi nuôi con ốc đẻ này á thì ai hiểu được đặc tính của nó thì lụm trứng thì ham lắm còn ông nào không biết mà nuôi hoài nó không đẻ đâu nó đẻ xỉu à muốn mà nó đẻ nhiều á nhất là phải cho nó ăn tôi thấy rồi cho ăn nhiều nó đẻ dữ lắm nước chiều nào tôi không cho ăn hết á cho ăn lá phải mì đu đủ rồi nè đặc biệt là trái cây trái cây chín nó thích lắm như sồi đu đủ thì trong cồn nó có gì cho ăn đó thôi một cái á sau khi nó đẻ nó yếu dữ lắm nhiều con đẻ là bò xuống hết nổi luôn á bởi vậy khi đẻ xong á là nó phải cần một lượng thức ăn lớn về thức ăn thì chúng ta nên tận dụng tất cả thôi cái gì có sẵn trong vườn đó và nên chủ động thức ăn mà nó dính thuốc ờ, thuốc mà chuyện sâu cái là chết luôn á một là tạp như mấy ông hàng xóm đó đi vớt mấy cái bèo ở ờ, trong mấy cái vườn sồi xong rồi cái người ta sẽ thuốc mà đâu có biết đâu để anh về cho ăn cái ngày sau nó chết sạch hết còn số thì lẫn mấy con ốc vàng ốc ma đâu ô tùm lum nhìn thấy nản lắm ông u còn tôi thì bèo là tôi nuôi tôi có cái ao riêng nó bèo trước khi cho ăn mà tôi ngâm tôi lựa dữ lắm chứ mà cho con bèo cám không thì nó đâu có ăn thua ừ nó ăn dữ lắm nên tôi phải tận dụng thêm cái mấy cái rau củ đồ cây trong vườn nè tôi tự trồng hết á ba cây đu đủ thì mì rồi đó ba đó là dễ trồng lắm tôi trồng chen vô mấy cây mít thôi còn nếu mà cái vườn mà có xịt thuốc á tôi lựa mấy cái thuốc sinh học thuốc gì không ảnh hưởng tới ốc tôi mới dùng chứ đâu dùng hơi khơi dùng hơi khơi là nó lật ngửa hết ở Hà Nội con này khó lắm bằng thuốc rồi ờ, thức ăn xong thì uh, tiếp đó là tới nguồn nước ai mà nuôi ốc đẻ là cứ nhớ là cứ có nước mới là nó đẻ mà mấy ông đừng nghĩ là hãy mà có nước mới nó đẻ cái ngày nào cũng bơm vô ngày nào cũng bơm sắp nước cho sạch hết à không phải chơi đâu thì tốt nhất là canh con nước lớn hàng tháng á hiện tháng nó có mấy con nước rong đó 15 với 30 Cứ chơi vô thôi Có nước mới vào thì mấy ngày sau đã đẻ Đẻ thấy ham lắm Còn ông nào nuôi đẻ mà cả tháng mà không cho nước vô thì còn lâu nó mới đẻ đâu Nó phải điều kiện thích hợp nó mới đẻ chứ không phải chơi nữa đâu Bởi vậy để là mùa mưa Nó đẻ dữ lắm Thì mưa xuống mà có nước mới nó đẻ đó thì tôi biết thế thôi thì còn mấy ông kỹ sư thì nói là nó thay đổi cái B HPU gì đó rồi tôi đâu biết mấy cái đó dạ cũng không nghiên cứu dạ nhầm cứu quá chết sớm chú ơi để vừa vừa nó còn sống với con với cháu thì thức ăn xong rồi tiếp đến là vừa mấy cái con thiên địch mấy con thiên địch gây hại cho ốc thôi như là chuột đó biển bếp ốc mùi vàng thì chú biết là con ốc á nó đẻ thì nó phải leo lên bờ mà khi lên bờ gặp con chuột cái là nó ăn cả ốc cái trứng ăn hết nhiều khi chưa kịp đẻ là nó làm luôn rồi chuột xong cái bìm bếp nhất là mấy con bìm bếp á ở nó ăn nó lựa toàn con bự cơ mà cứ như nó ăn đầu cha mình không á nhiều khi thấy nó ăn là nó nhót cái cái ruột á thì mấy con này thì mình bẫy nó thôi phải hạn chế dùng văn lưới này nọ đồ để hạn chế nó ăn chứ dễ gì mà nó không ăn được rồi thì tới mấy ốc bù vàng rồi rồi một ao nuôi mà dễ gì không dính được nó nó hay lắm nước mà mội từ cái đường mương vô là mấy ngày sau là thấy nó liền nó thì tranh ăn nó nó dành ăn với mấy con ốc u đen của mình á like thì không có like tôi chưa thấy con ốc u đen nào mà đẻ ra trứng màu đỏ hết á nó nhảy thì nó có nhảy với nhau nha nhưng mà nghe mấy anh nói là hãy mà con đực con ốc cu vàng rồi nó nhảy qua con cái của mình là con cái mình chết á thì thấy nó ban đêm á là gọi đèn gặp nó à nó dạt vô bờ đó à. bắt nó là diệt còn mà nếu mà nó để trứng thì phải diệt trứng mình có để mà nó mà nó nở ra nó nhanh lớn dữ lắm nuôi con gì thì nó cũng có cái khó nhưng mà chúng ta không biết cách xử lý khi mà chúng ta mà nắm được cái ba cái đặc tính đó thì chúng ta nuôi ngốc đẻ là lụm tiếng ham lắm nói chung là không riêng gì cái về nghề nuôi ốc mà tất cả con khác khi chúng ta mà làm kinh tế thì nó chúng ta phải chấp nhận cái khó khăn và rủi ro cuộc sống mà đâu có gì mà hồng chú nhưng phải biết cách đầu tư đúng cách đúng nơi và biết tận dụng cái thời cơ thì nó sẽ thành công thôi ồ bị thôi nha chú tôi chuẩn bị cho nó ăn cho kiếm thức ăn cho nó ăn cho ngày nào cũng vậy ngày nào cũng phải làm chú ơi dạ rồi sống vì con cháu cho tôi hưởng thụ gì nữa khổ lắm chú ơi chào chú nghe